em nhé thì uh, lắm nó không làm video hôm nay tiện thể là có nhận được con máy của khách nhé máy này thấy uh, tình trạng là toàn có đất cát cái đây rồi. mặt sau thì nói chung là khá đẹp Và máy này nó chết hoàn toàn rồi đã qua tay thợ này nhá giờ mình sẽ hồi sinh con máy này và đồng thời mình sẽ chia sẻ cho anh em cách kiểm tra con máy này sống chết như thế nào và sửa như thế nào để cứu con máy này nhá thì uh, nhìn sơ thì mấy con cảm này nó vậy cái mấy cái uh, con nhựa thôi không có vấn đề gì M16 hơi sứt một tí linh kiện khác thì cũng còn khá đẹp Vét thì um, hai tám phép nguyên bản chưa thấy uh, con nào nổ ở đây có con uh, chở 100 ôm con này nóng quá con này là con lái cho cái, cái quận này này quận uh, driver này, quận cảng này còn là cảng bích bích 716 này nó hoạt động à. con này đánh cá trắng đấy cũng khá là ngon ngô thì ờ, hơi kém tí nhưng cá trắng thì khá ổn thì trước mắt bây giờ mình sẽ vệ sinh lại toàn bộ con máy này tình trạng như vậy là biến áp này bẩn như này chắc là hơi nước rồi hơi nước thì nó sợ bị chập bên trong Trước cho nên là vệ sinh cho nó sạch sẽ đi ạ sau khi vệ sinh xong rồi ờ, mình sẽ hướng dẫn anh em cách ờ, sửa nhé giờ là tháo hết những cái linh kiện này hầu hết những cái linh kiện to là quận cảm này tổ này um, tổ 450V này mấy con E16 bo, bo bích này bo dao động này bo dao động tháo rồi thì uh, đây bo dao động đây thở đã tháo ra rồi bây giờ mình vệ sinh sạch sẽ đi ạ rồi bắt đầu gắn lại và kiểm tra xem chết con gì mình sẽ hướng dẫn anh em nhưng để bẩn như vậy kẹp vào đất cát như này thì có khi lại chập luôn những kiện là mình phát hiện một điều là anh em nhìn này con tụ này nhá đó, đây này. là con máy này à, không phải con máy đang chạy mà con máy được à, mình đoán 90% là được nhặt từ những quán ve chai về quán thu phế liệu ấy. anh em nhìn này đấy đất nó bám lên trên cái thành như vậy này. và cái này để ngoài trời mưa nên những chân của những con đây này SR này nó sẽ hết rồi đây anh em nhìn này đấy rất là bẩn và đây anh em nhìn dưới bên này dưới bên áp này cái lượng một lượng cát rất là dày nó đóng vào đây nhá cả trên những cái thành như vậy này con máy này không phải là máy lốt nước đâu nên là con máy này mình đoán chắc là khách người ta nhặt ở bãi phế liệu về mới đưa cho thợ sửa nhưng mà chẳng là một cho thợ ta nhìn thấy nó bẩn quá người ta không làm chuyển cho mình là mình nó phải tháo hết toàn bộ những này ra rồi giờ mình tiến hành mình vệ sinh nhá vệ sinh sạch sẽ lại rồi bắt đầu với tiến hành đóng linh kiện lại và kiểm tra và sẽ sửa nội cho từng con máy nhá chứ để bẩn như thế này thì không làm gì được không làm gì được anh em ạ bắt buộc vệ sinh nhá mặt sau thì cũng còn khá sạch còn sau nó gắn trên một cái à, hộp nhôm cho nó sạch ở mặt trên thì nó à, vì con máy con ốc không thể xoáy ốc vào mở nắp thì chắc là mình đoán như vậy thôi cái này chắc là trăm phần trăm là nhặt ở quán phế liệu không phải đoán đâu nhìn nó rất là bẩn anh em nhìn này đất cát này nè đấy thấy không ạ rất là bẩn hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn anh em hồi sinh con à, máy Đấy này bao nhiêu phép này 2, 4, 6, 8, 10 20 phép lớn nha Chạy E6 Con này là E65 nhưng mà thực tế là E63 Băm bích 716 Hồi sinh từ Hỏi ờ, đi à Máy rác về thì cho nó nhanh nha Này là máy rác chứ còn máy gì nữa Anh em ờ, đón chờ vào hồi sinh nha Tương đối nó khá sạch rồi Tiến hành lắp linh kiện lại đây, những linh kiện này biến áp à, ngâm xăng thơm dọn vệ sinh và đã sấy khô rồi nhá, tụ tung một thứ đã được uh, dọn vệ sinh rồi SCL cũng dọn vệ sinh rồi con SCL này chắc là cũng chết rồi tại vì thường thường chết SCL thì khách người ta mới bỏ bỏ cho mới có ra được cái sọt lác dao động này dao động này cũng uh, ngâm nước uh, xà phòng rửa sạch sẽ rồi Đó. Rồi tiến hành uh, ráp vào máy và kiểm tra lỗi gì cần sửa chữa thay thế những gì đây em nhé tiến hành ờ, ráp máy nhé công đoạn ráp thì mình sẽ không để lắp ngược lại thì mình sẽ không quay clip nữa Đấy là mất thế rất nhiều thời gian đấy nha theo cái lab lên rồi mình sẽ tiến hành kẹp đo nguồn và sẽ hướng dẫn anh em nhé linh kiện thì à, đây có thể nói cho anh em luôn này đối với những cái biến áp mà bị ngâm nước hoặc bị vào máy rớt nước này lôi sông này hoặc là những con máy nhặt như vậy này để nâu ngoài trời mưa nó bị xét thì em dùng xăng thơm nhé đây này mình uh, mua xăng thơm này này mua những chai như này này đó ngâm nó vào trong xăng thơm anh em nhìn ở dưới này nó rất là bẩn không đây này đấy thấy không cát đất ở trong này nó sẽ chảy ra và đối với biến áp thì anh em không ngâm nước đá đâu nha ví dụ như những con như là uh, tụ này quận cảm này đó thì tụ quần cảm IC các thứ thì anh em có thể ngâm vào nước nước sạch phòng nha anh em rửa cho nó sạch sạch sạch sạch đi chúng em sấy khô được còn đối với con này thì bắt buộc phải ngâm trong xăng thơm nhá biến áp và anh em mà ngâm vào nước là, nó chập ấy anh em ngâm trong cái cuộn cảm này chúng em sấy khô đi đây là trường hợp mà lửa mà đảm bảo nhất trường hợp mà con này mà biến áp này mà không không biết là thợ trước nó có có ấy không thợ mà đã từng sửa con này không biết là nó có nó bẩn thế này có biết đóng điện ngay không sợ đóng điện ngay và có thể cái nắp này sẽ bị chập lắm nếu chưa đóng điện ngay vào thì vệ sinh như vậy có thể cứu được anh em nhé anh em lưu ý một điều như vậy có những em mới học làm kích cá nên lưu ý như vậy vệ sinh xong rồi nó ờ, cho vào sấy nó đi rồi à, tiến hành ấy nhá tiến hành lắp linh kiện vào bo nhá xem là máy nó hỏng gì bắt đầu người ta tiến hành sửa nhá lắp lắp lại này. thì uh, mình kẹp nguồn thử vào đây nguồn thử cho anh em xem nhá thì nó vẫn báo uh, này cái đèn đo à, tần số ở đây này đấy nhá nó sẽ vẫn báo nhá anh em thấy không ạ nhưng bóc cò nó ra là không có áp không áp thì lúc đó mình sẽ tiến hành này không áp tại vì đây mình đang thử bóng đèn nhé đây, đây là ra bóng đèn này đó mình sẽ nhấc cái mình nhắc bốn con diode này ra mình đấu trực tiếp vào cái thứ cấp này thì hiện tại cái thứ cấp này đang không có điện điện chứng tỏ phần chứng tỏ là phần công suất này có vấn đề anh em nhé công suất này chưa tạo ra điện thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại dao động cái áp cách ni nó ni E16 này dao động này xem là cái nào à, nổi nhá hay là Việt Nam nổi hiện tại nó chưa có điện phép thì chưa có không có hiện tượng chập nha anh em nhé phép rất là mát không hiện tượng chập sao biết không hiện tượng chập đây anh em nhìn này khi mình kẹp ừ. đây nhá mình kẹp tải vào mình sẽ nối tiếp một cực qua cái bóng đèn này anh em nhìn này nhá thì anh em bóc cỏ ấy. bóng đèn nó không sáng lên đây bóc cỏ này ừ tay hơi có à, à, cỏ này bóng đèn nó không sáng nó không sáng thì chứng tỏ là cái dàn dàn, dàn phép này một trong hai bên dàn này nó không bị chập nhá và nếu mà có điện ra ở cái bóng này thì cái bóng đèn nó sẽ sáng theo nhá bóng đèn 12V này này nên này là 35W à bóng này bóng 25W này 25W 12V anh em quẹp nối tiếp qua cực nào cũng được nhá dương được âm được anh em chạy mình đang thử một con pin như vậy là đang lỗi phần công suất nhá thì phần băm thì anh em chưa nói tới bây giờ anh em xử lý phần công suất để nó ra cái điện áp ở đây á nha đấy là cái bước mình kiểm tra bệnh đầu tiên giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra dao động và E16 tra dao động máy áp cách ni E16 VS không chết nhưng mà coi dao động này coi dao động này bị chết đây là linh kiện dán cho nên là mình quyết định là mình bỏ và quay sang linh kiện cắm làm cho nó nhanh anh em ạ quay sang coi sang linh kiện cắm những con linh kiện cắm này thì ờ, anh em nào thích ờ, có thể tải về để làm nếu trường hợp là mạch nó chết nhé ví dụ anh em không mua được mạch này thì em thể dùng linh kiện cầm mình để ở dưới mô tả video nhé thì ờ, cấp nguồn cho cái ờ, máy này đây mình sẽ cấp cho anh em thấy là khi cắm cái dao động mới và hoàn toàn ờ, chạy nhé tải vào nghe kẹp cò này nhé cò bom này em nhìn bóng này có dao động đi là ngay lập tức là máy này nó chạy lại nhé bây giờ đóng diode lại kiểm tra những kiện linh kiện khác có linh kiện nào còn chết nữa không không chết thì uh, hoàn thiện máy vệ sinh và trả cho khách nhé con máy nó chạy lại anh em nhé nó chỉ bị uh, hỏng cái à, công tắc này không tiếp xúc vệ sinh nó đi một chút thay một cái biến trở biến trở chết biến trở thay bằng biến trở khác một con trở ờ, chỗ này chết nữa và lao động chết nữa thôi còn lại là ok rồi nhé anh em nhé án điện ạ đang 13,1 bình này có 50A thôi à pin này có 50A thôi mạnh yếu này yếu này đó máy nó sống lại anh em nhé sửa một cái máy nó đơn giản thôi anh em cứ làm lần lượt thôi đầu tiên là đo điện áp trên à, tụ nguồn cũng có chưa nếu mà nếu mà nó có chưa có thì anh em kiểm tra lại dao động sau đó cấp lại nguồn khi nó có điện rồi thì đóng tụ nguồn vào kiểm tra những cái linh kiện còn lại xem phần băm nó có chạy không nếu phần băm chạy rồi thì đóng máy rồi giao cho khách rồi và máy này sẽ đi được vệ sinh lại cho sạch sẽ một lần nữa thay cho cặp à, cặp bình khác cặp này đang khá nóng hư rồi đó và đóng máy trả khách rồi chúc anh em sửa máy à, thành công nhé.